Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Hôm nay mình tiếp tục review một cái dự án đó là dự án khu nhà ở Bình Mỹ 2 thuộc huyện Bắc Tân Yên, tỉnh Bình Dương cũng tọa lạc trên mặt tiền đường DT742 à, và như theo hướng này của mình đây à, phía trước này của mình là à, đường DT742 nha cả nhà à, đường DT742 này thì à, nó sẽ mở rộng ra là 62 m và nó sẽ có 6 lần xe và hướng hiện tại chúng à, mình đang nhìn đây là hướng đi về thành phố Thủ Dầu Một còn hướng ngược lại đây à, hướng ngược lại đây ạ đây đây hiện tại mình đang đi về hướng này thì hướng này là sẽ đi về cổng xanh nha cả nhà đi ra giáp giáp với đường DT 747 và đi, đi rẽ trái thì sẽ ra cổng xanh ở điều đặc biệt là khu nhà ở Bình Mỹ 2 này của chúng ta liền cờ với khu công nghiệp V-Ship 2 mở rộng khu công nghiệp V-Ship 2 thì cả nhà cũng đã được biết là một trong những khu công nghiệp xanh sạch đẹp và có cái uh, an toàn an ninh rất là cao tại vì uh, được bảo vệ 24 trên 24 nha cả nhà và khoảng uh, cách tầm khoảng là uh, km hoặc là uh, 0,5 km đó thì có một chú bảo vệ uh, để mà bảo vệ an ninh trong khu rồi đây thì uh, từ uh, đây là cái vị trí mà cổng chính đây đây là cái vị trí mà cổng của dự án khu nhà ở Bình Mỹ 2 thì uh, chúng ta sẽ đi vào bên trong là cái nhà Thái ạ à. cái hiện Bắc Tân Yên đây cả nhà khu nhà ở Bình Mỹ 2 dự án này có tên thương mại nữa là khu nhà ở Hana tức là dự án Hana Garden Mall nha cả nhà đây là công chính này cả nhà thấy và điều đặc biệt là hiện tại bên trong dự án khu nhà ở Bình Mỹ 2 hay là dự án Hana Garden Mall thì được chủ đầu tư xây dựng shop house à, cũng như là xây dựng nhà phố mặt tiền để mà bán cũng như là tạo tiền đề để mà dự án Hana Garden Mel này phát triển vượt bậc so hơn so với những dự án khác đây ạ à, cả nhà thấy ạ à, cái đây là khu uh, cái những cái bán à, banner đây những cái bán mà treo này đó, những cái bán treo mà nữa mà giới thiệu về dự án này đây hiện tại bên tay phải và bên tay trái đều đã được là làm móng và đổ cột hiện tại là đang đến giai đoạn là đổ cột rồi cả nhà tại là đang đến giai đoạn đổ cột rồi nha rồi cái nhà thấy ạ còn bên tay trái này của mình là hiện tại đã đã hình thành là đổ cột xong rồi bây giờ lên tầng ạ lên sàn 1 tức là đổ bê tông sàn 1 này đây là giai đoạn cho à, cái bên tay trái này của mình này đó đây là hướng ra công chính này rồi như vậy thì bên tay trái này của mình đã làm lên là sàn 1 còn bên tay phải này của mình thì đã làm đến là đổ cột rồi móng thì ở dưới làm rồi cả nhà và một canh ở trong này thì đã được uh, Ờ, gọi là xây dựng tường riêng à, nói chung làm tất cả tường riêng hiện tại chúng ta đang đi trên trục đường đơn 10 ở bên tay trái này của mình là đường đơn 1 đây đây là lán trại của các chú công nhân cũng như anh chị em mà làm à, công trình ở đây cốc pha cũng đã được dựng như dựng vừa hiện tại con đường chúng ta đang đi là con đường đơn 10 nó có bờ rộng là 20m nha cả nhà với hẻm ở bên 5m và chúng ta cứ tiếp tục đi như thế này thì chúng ta sẽ tiến sâu vào bên trong đó là à, những cái lô cũng như lô của block của mình hai à, cái nhà thái ạ rồi bên đây à, mình quẹo bên trái phải đây là đường d 5 đường d 5 một số 10 đây cái nhà thái không đường d 5 một số 10 thì bên trong cái à, đường con đường này tức trên con đường này thì bên mình có một lô đó là ô 51 ô 51 rất là đẹp nha cả nhà ô 56 năm 5 2 51 đây ô 51 này có giá bán là 780 triệu đây ô 51 này có giá bán là 780 triệu nha cái nhà Thái đây cái nào tính từ cái này không vướng gì hết rất là đẹp cực kỳ đẹp luôn à, 780 triệu diện tích là 70 mét vuông phía sau thì mình sẽ có 2 mét lối thoát hiểm đây cái nhà Thái ạ à. đây là LK8 ô 51 nha các nhà LK8 Onemot có giá bán là 780 triệu một trong những cái giá bán thấp nhất hiện tại và phía phía bên kia là chúng ta sẽ có công viên phía bên bên bên bên mà chúng ta chuẩn bị đi ra sẽ là công viên nha cả nhà thì bây giờ chúng ta sẽ à, đi ạ chúng ta sẽ di chuyển vào bên bên trong chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong à, theo à, cái à, theo cái con đường mà chúng ta sẽ uh, ờ, ờ, đi và hôm nay thì mình uh, sẽ đi review tất cả những cái dự án mà công ty của mình hiện tại đang bán hai mình sẽ đi review tất cả những dự án mà công ty mình đang bán thì như cái nhà thái là hiện tại trong cái dự án mà Hana Garden Bell này á thì nó có rất là nhiều cái tiện ích có rất nhiều tiện ích nha cả nhà ở cái nhà thái ạ tại thì à, được chủ đầu tư xây dựng khá là nhiều cũng khá là đồng bộ rồi đây là trục đường thứ 8 và trục đường thứ 7 và nếu đi thẳng qua đây là trục đường thứ 7 rồi chúng ta đi qua đây là trục đường thứ 7 và trục đường thứ 6 đây là trục đường thứ 7 và thứ 6 ạ à. hiện tại phía trước thì bạn Hiền Quy cũng đang uh, tiến hành là uh, quay video cũng như là uh, quay để mà làm đăng lên YouTube để cả nhà thấy thấy bạn quay rất là nhiệt tình đúng không ạ à? tại đường sơ 6 và đường 9 ạ. À. à, mình thông tin thêm là dự án trong uh, trong dự án Hana Garden Bell này thì diện tích ừ, tối thiểu là 70 m2 và diện tích tối đa thì uh, khoảng 150 ờ, m2 thì cả nhà. À, trong dự án Hana Garden Bell thì uh, đã được xây dựng những cái tiện ích ví dụ như là phía trước này của mình đây thì cái tiện ích này là cái nhà đó mà điều hành quản lý uh, nước tức là hệ thống cốc thoát nước cũng như là một số hệ thống khác thì đã được xây dựng ạ à. cái nhà thấy à, thì ta đã được xây dựng đúng không ạ à? rồi đây là khi mà xây dựng lên là trang trí nữa thì khá là đẹp đấy và trục đường của chúng ta đang đi là trục đường D4 và ờ, trục đường D17 đây đó. và chúng ta đang đi là trục đường D4 và chúng ta sẽ tiến lại gần với à, công viên công viên Hana Garden Mall đây là công viên nha cả nhà đây là đường D4 và đường D23 đây công viên này công viên của chúng ta sẽ bắt đầu từ à, đường D4 này chạy thẳng qua đây đó các nhà thấy ạ à. nếu mà buổi chiều tối nữa chúng ta đi uh, dạo mát hay là chúng ta là chúng ta ngắm uh, tập thể dục buổi, buổi sáng cũng được buổi chiều cũng được cứ buổi sáng giờ chúng ta sẽ tập thể dục thì uh, khá là đẹp đúng không ạ khá là lý tưởng à, dự án Hana Garden Bond thì mình có làm những cái video trước cũng khá là nhiều mình làm khá là nhiều những video trước rồi điều đặc biệt là ờ, kế bên công viên thì có sân ờ, bóng sân bóng mini à, ờ, 5 người đá là 5 người ạ tức là khi mà à, cư dân vừa ở thì sẽ xây dựng lên hai sân bóng như thế này và cư dân sẽ được tập thể dục thể thao cũng như là rèn luyện thể thao và mình tiếp tục mình quay ra trục đường chính là trục đường thứ 10 nó có vận động là 20 mét đó cả nhà chúng ta lúc nãy là chúng ta đi bên tay à, chính từ cổng đi vào của trục đường chính là trục đường 10 bây giờ chúng ta sẽ để bên tay trái của trục đường 10 đây là đường 21 này các nhà thấy là hiện tại ở đây hiện tại ở đây thì cư dân à, vào đây là đường D14 và đường 21 này hiện tại ở đây thì à, mật độ xây dựng thì chưa có chỉ có những cái à, căn nhà shop house mà của chủ đầu tư đang xây dựng thì hứa hẹn sẽ là một trong những cái điểm nhấn để và dự án Hana Garden Mel phát triển và thành công sau này ở phía trước của chúng ta thì sẽ có giai đoạn 2 phía trước của chúng ta sẽ có giai đoạn 2 nha cả nhà giai đoạn 2 của chúng ta sẽ ờ, được làm ở phía trước này và nó sẽ nối thông qua đường Delta 742 chúng ta đang đi trên trục đường là đường D18 và đây là đường 18 và đường 19 này Dạ, diện tích à, ở đây là 70 mét vuông là thấp nhất và giá bán thì à, tầm khoảng là 780 cho đến là tỷ 2, tỷ 4 và tỷ rưỡi vẫn có nha tùy theo diện tích lớn nhau và vị trí nữa vị trí đẹp thì nó khác một vị trí mà nằm trong sâu thì nó cũng khác à cả nhà thấy không ạ à? tại ở đây thì không có cái à, dự án nào mà mang tầm cỡ lớn như dự án hai này cái tình mèo đâu và cơ sở hạ tầng không được xây dựng mà hoàn thiện cũng như là ờ, nhanh chóng giống như Hana Garden Mail ạ à. à, mình thông tin thêm là dự án Hana Garden Mail, Mail á hay là dự án Hana Garden Mall á thì uh, dự án này là chủ đầu tư là Hà Nam nha cả nhà Hà Nam là chủ đầu tư và chủ đầu tư này rất là uy tín đã xây dựng cũng như là làm những cái dự án trước là những cái dự án trước đó là những cái dự án ví dụ như là Tân Long 1 Tân Long 2 à, dự án à, Nương Thao 6 à, dự án Mỹ Phước Khánh á, và dự án à, Nương Thao 9 đúng không ạ dự án Nương Thao 9 vân vân vân vân hiện tại thì ở đây thì à, đã được xây dựng và bây giờ mình à, sẽ đi ra hướng là cổng chính và mình à, ra xong mình sẽ kết thúc video luôn nha từng cái dự án à, từng dự án từng cái block rồi sau này kìa cái nhà có thể là liên hệ mình để mà mua một lô à, để mà mua một lô cũng như là mua một kênh tại dự án này rồi như cái nhà thái này hiện tại thì uh, chúng tôi xây dựng như thế này thì là thì cái nhà nghĩ xem là cái dự án nó có phát triển không cực kỳ phát triển và khi mình xây như thế này á thì vô tình sẽ tạo một cái tiền đờ đó là dự án nó sẽ à, nhanh chóng lấp đầy và điều đặc biệt là dự án này nó nằm gần với à, khu công nghiệp G 2 á cho nên nó là sau này tốc độ lấp đầy rất là nhanh tốc độ lấp đầy rất là nhanh cho nên đó là khách hàng nào đầu tư thì à, có thể liên hệ mình theo số điện thoại là 0903 3902 thì mình sẽ tặng cho những khách hàng à, những cái lô ưng quý nhất cũng như là những cái lô có vị trí đẹp nhất ạ. À. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau à, ờ, cả nhà cảm thấy hay thì nhớ bấm like đăng ký kênh và chia sẻ cho mình và khách hàng nào có nhu cầu mua đất tại cái dự án Hana Garden Mall này thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0903 379 002 và mình xin chào và tạm biệt cả nhà hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ à.